Rồi, xin chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi có rất là nhiều anh em thắc mắc là anh em mua hột về anh em có lắc được hay không đấy thì uh, tôi khẳng định với anh em luôn là khi mà anh em mua một cái bộ hột tài xỉu bên tôi đảm bảo với anh em rằng 100% anh em có thể lắc được một phần do anh em nữa đấy thì anh em tập luyện anh em uh, có duyên với những cái bộ hột tài xỉu thì là anh em sẽ lắc hiệu quả rất là cao đó thì ờ, anh em mua cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em và anh em mua bất cứ cái bộ hột nào bên cơ sở tôi thì tôi đều chia sẻ cho anh em được cái cách lắc của nó nhé làm sao nó khi mà anh em đi sân chơi thì nó hiệu quả đấy thì bên cơ sở tôi thì chuyên cung cấp cho anh em bộ hột tài xỉu mà bên tôi chia sẻ cho anh em đi lắc cái nhé thì uh, hột bên tôi rất là đa dạng rất là đa dạng hột nên là anh em nào mà có thời gian thì anh em có thể lên cơ sở tôi anh em có thể test được những cái bộ hột phù hợp với sân chơi của anh em để anh em về anh em chơi nhá Nói thì à, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu đó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy. bộ hột tài xỉu tam sắc là như nào thì à, ngay sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em cái phần tăng tích rồi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột này nó như thế nào giới thiệu cho anh em nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em tăng tích của nó đây nhất là anh em vào anh em thử nam châm thử cho anh em nam châm hai bộ 14 ly và 13 ly nhé. thử cho anh em gọi đèn này. đèn mười bốn ly Đấy, đây là hột 14 ly hột tài xỉu tam sắc mới nhất ở bên cơ sở tôi vừa mới cho ra mắt anh em nha à, thì cái bộ 13 ly này thì cũng không cần phải test cho anh em đâu tôi chỉ cần test 11 hột 14 ly thôi để cho anh em à, thấy được một hột thôi à, một bộ thôi là được rồi đấy bây giờ tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất không tang ở bên cơ sở tôi đây là bộ hột tài xỉu tam sắc vì sao nó được gọi là tam sắc thì đây anh em xem trên video thì cái bộ hột tài xỉu thường thì là nó mặt tam của nó nó sẽ khoan lỗ là mặt là dấu huyền nhé là dấu huyền còn cái bộ hột tài xỉu tam sắc ở bên tôi là nó thành dấu sắc đấy đây là hột tài xỉu đặc độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy độc quyền độc quyền ở bên cơ sở tôi và thầy thợ bên tôi làm ra bộ hột tài xỉu này đấy. nó rất là hiệu quả tôi đã bo đầy đủ cho anh em cân đo đầy đủ cho anh em rồi anh em về thì anh em chỉ được chơi thôi đấy đây anh em xem này hột rất là đẹp hột đẹp đấy con tam làm dấu sắc thì cái bộ hột này được gọi là bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, anh em để đi lắc tài xỉu anh em giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em và cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em đấy, test cho anh em nhá thì uh, test cho anh em hẳn hột với 4 ly luôn nhá đấy thì đây tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái bộ hột này nó đi rất là đều đi đều như thế nào thì anh em theo dõi trên video nhé đó lên 11 Đấy, xuống lại lên lại xuống lại lên đi rất là đều đúng không anh em Đấy, thì tôi sẽ giữ tài cho anh em đăng tài tôi sẽ giữ tài cho anh em một tài Đấy, hai tài Đấy, ba tài bốn tài Đấy, bốn tài bốn tài nó xuống xỉu xuống xỉu giữ xỉu luôn cho anh em Đó, xỉu 10 Đấy, xỉu 8 Đấy, tiếp tục xỉu 10 bão nhị Đấy, trái này nó lên 11 đó thì à, đây là cái bộ tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, thì còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là cái cách lắc của cái bộ tài xỉu tam sắc này như nào thì là anh em cứ mua hột hoặc là anh em đặt hột bên cơ sở tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em nhận được hột nhá đó thì à, đây là cái bộ hột tài xỉu đặc độc quyền ở bên cơ sở tôi độc quyền cơ sở tôi tại vì là cái hồ tài xỉu tam sắc này thì cái mặt tam của nó đấy, chỉ có một mình bên tôi có thôi nhá đấy, và đây là hột 14 ly chứ không phải là hột mà anh em có thể bo từ 14 13 hay là 13 xuống 12 đấy. đây là tôi quay cho anh em phần cái video hột 14 ly nhá để, để cho để tránh những anh em nào mà không biết về hồ tài xỉu anh em lại nói là bo từ 14 xuống 13 đấy thì tôi quay cho anh em vào luôn cái video một hột 14 ly nhá đấy thì uh, video này tôi làm đến là hết chào tạm biệt các anh em thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh chào anh em